lấy cái phone của em quay xong rồi về hotel chuyển sang cho anh đây nó còn pin này à, còn không kẹt cái chỗ này á thấy không mình phải bắt cái cầu gỗ á ở đây nè cái cầu gỗ Ok. là lát rồi mình đi qua bên hướng đó đó là đi hướng này để tránh cái chỗ trụ nó bùng thấy không lúc mà nước nó lên á nó lên tại đây nè à, Đằng đó của đất của ai? Của mình luôn, của mình luôn. Ở trong đó đó hả? Của mình luôn. Đi sẵn qua tới tuốt mình nó mình tới 3000 feet mà. Nhưng mà đi đây đừng đi đó. Đi, đi đây đi. À. Đây mới là khúc giữa đúng không anh? Ờ. Lên trên đây rồi xuống dưới này. Đó, này thấy không? Thấy khúc này không? Cái view đẹp không? Keo sông này. Keo con sông nè. Thì đó, mình làm cái cầu ở bên đây bắt qua có thể mình bỏ cái cây này đi để có cái cái view nhìn đây là cái view nhìn đẹp của con sông hiểu không ừ. cái view nhìn đẹp của con sông thấy không cây nó rủ xuống kìa nhìn thấy không thơ mộng không cây nó rủ xuống kìa. Đẹp không thiệt mấy cái này đẹp quá nè nó tự nhiên nó thiên nhiên là đừng có đừng phá bỏ nha anh không để trên xe đi nộp cút nó bên à, theo đắp xuống rồi mình quay phim chứ <laughs> phim quay hết rồi mình có cái à, cái đồ chải không con dạ mình có cái đồ chải à, con có cái bàn con có bàn thôi dạ giờ mình sư phụ muốn để đây phải không không bây giờ ờ, nên ờ. cúng ở đây ở đây là tốt nhất nè đặt ngay dạ, chỗ này nè lấy hai hai cái ốc cây nè cái này giống như cái thân thấu vậy đó dạ. đặt ngay đây nè dạ. rồi ờ. nhưng mà phải, đem cái đồ xe vào đây chứ nếu mà đi giày thì ông đang đem đồ ra đây đặt ở đây đi mình đi hướng này nè để qua cái eo này đừng có đi thẳng bên đó tại vì nó nó bị trũng hiểu không pin ở phía sau nè tuyệt vời không nó về về nó kêu mình cho clean up rồi thấy giờ cái này uh, a lot of work cần nguyên cộng đồng Houston xuống đây chừng ngàn người á làm sạch sẽ gọn lại nó được thành cái chỗ đi đứng rồi được cỏ không bây giờ mình phải cho xe máy xe máy full over đó nó sới lên trước làm đất bằng trước rồi lúc mình trước tiên thì phải nghiên cứu thêm những cái loại xe gì để mình à, ủi để mình ban cái đất này nó không có ừ. giống như thiên long sơn kali á thì mỗi cục đất nó có loại xe khác nhau á ừ. không thì cái, cái công ty nó dưới đây tức là nó nó nó nó nó chọn những cái loại máy dưới đây rồi hiểu không công ty mình chịu nổi mình phải mua về những người à, không uh, mướn công ty nó đến nó làm thôi mình không mua mình mướn công ty nó tới đó làm bự mình phải có dụng cụ thì từ từ mình mới sắm nhưng mà lúc đầu mình để làm trước mình mua luôn dạ, thì cái không thì thường ngày ai à, bon thì xuống rồi cứ lãi thôi lúc đó từ từ mình mới khai phá ra thấy không này đẹp mà đẹp không nhìn nè mấy cây này là mấy trăm năm nữa kìa bởi mình không có hình không có đốn cây này là cả trăm hai trăm năm ba trăm năm có hữu đẹp ha ôm cậu ba người bốn người ôm hết cây này thấy không mà dưới đặc biệt mấy cái cây này Thấy không? <laughs> Độc đáo chưa? Nè, thấy không? Đất mình nè. Đi vào nó. Này trong này cũng là đất uh, của của mình lên, của mình luôn. Nha. Yeah. Bãi con sông này á đê của mình đây nè là dài trận miếng đất mình đó là khoảng ba ngàn feet dài tao tới bên đó luôn thì à, anh về anh thông báo làm ngay đây đã hơn nè kêu bưng qua đây đi đây nó rộng hơn ừ, ừ đây thì nó rộng hơn nè kêu kêu bển bưng qua đây cúng nè à. kêu bưng qua đây mà đi đừng có đi đừng có năm ngang qua nha đi vô cái cây lớn á bọc qua cây này phải không anh cây lớn cái kìa tại nó sình kế hôm nay là live view. Anh Kiệt Dạ dạ anh quay Kiệt Kiệt quay anh. <laughs> <laughs> ok. Cái này, à, cái này nó hết pin rồi chỉ ở mi đâu. Không sao đâu, cái gì lấy cái bên phong lót xuống lại. Hôm nay no problem. chào khán giả của anh Phong Kiệt đến đây à, thăm cái đất Thiên Long Sơn Houston để mà lễ à, à, bữa giờ mua cũng lần đầu tiên bước qua chứ lúc mà Cloes rồi cũng à, lúc mua cũng không có đi coi đất nữa nhưng mà cuối cùng đất thiên cho nên uh, rất là rẻ à, tương lai dân Houston à, dùng nơi này để dụng võ có những phong tục văn hóa của con em chúng ta trong những uh, thập niên về sau có nơi đây để tụ tập uh, làm lễ uh, trung thu tết rồi trong đây sẽ có những cái activity uh, nửa đời nửa đạo nó là một công viên chứ nó không phải là riêng chùa hay là nhà thờ gì hết á nó ờ, sẽ có chùa có nhà thờ và đồng thời nó cũng sẽ có ờ, khu giải trí anh phong sẽ xây cái phim trường đây có dòng sông đây nè <laughs> quay qua dòng sông bữa nay cũng có duyên một số người cũng đi theo không thông báo mà cũng đông quá trời cũng nhau năm bảy chục người <laughs> à, đại diện à, hôm nay dân Houston năm bảy chục người xuống đây vâng quý vị đặc biệt là trả lời đó nếu mà anh, anh người nào mà may mắn anh trả lời đó, nếu mà anh trả lời xong không có cái hàng à, cây nhiều lắm thì mình sẽ giảm bớt đi một số cây mình sẽ dạ. đặt một số những cái cabin dọc theo bờ sông quý vị có thể tới đây cắm trại à, bơi chơi đó rồi mình nếu mà nếu mà dòng sông này mà sau khi mà không giám định nó an toàn 100% đó thì mình sẽ đóng thêm một vài cái xuồng ba lá khoảng năm bảy cái gì đó sao mấy cây này nhọn nhọn nó ngộ quá ha à hả nó nó nó trim đó anh kiệt rồi cái khi nó mọc trim lên nó vậy đó ờ họ trim đó ok thì à, mình sẽ làm những cái chùa xuồng ba lá cho bà con trèo ừ, hy vọng là cái dòng sông nó an toàn thì phong được biết là nó coi như 70 phần trăm 80 phần trăm nhưng mà có một người số người nói thì có một lô số uh, cá sấu có thể có nhưng mà mình phải hỏi lại ông thị trưởng hôm trước đi học cho ông thị trưởng thì ông cũng nói là ông sẽ cho người coi lại nếu mà dòng sông mà nó an toàn dưới sông thì cá rất là lớn dưới con sông này con cá rất là lớn rất là lớn nhưng mà còn cái kia thì mình không biết anh em anh, em không nghĩ cái này là phim dạ. đây nè nhưng mà qua coi chừng ta đi dính sình nó phải đúng con đường á tuốt ở trên đó có thể có thể mai mốt á mình kêu cái này <laughs> mấy cây này cũng khoảng à. những cái cây lớn này nè 70 năm mình giữ để mình làm mấy cái tree house cho mấy cháu nó lên chơi đúng không ừ, mấy cây này có ông thọ thần ở trong này đâu cái cây này là 200 dạ. năm dạ. mấy gì à. ở này lâu năm tại vì bữa lên coi có cây 300 năm có cây 400 năm dạ. à hả ở dưới này cá nhiều lắm cá lớn kìa thấy không kìa cái bụi cây kia bự không quá bự luôn đúng không đó à, hiếu siêng hiếu xanh bữa nay à, nhận miếng đất đầu tiên của à, thượng đế <laughs> ban để mà cho những thế hệ con em mình nó có cái nguồn gốc à, biết tổ tiên dân tộc mình sẽ xây một cái khu gọi là khu à, những anh hùng trong lịch sử mình đó dạ. nhà trận đạo Ờ, Quang Trung ờ, tất cả Lê Văn Việt lên tức là từng đời từng từng, từng đời một luôn cái mình làm những cái monument khổng lồ mình nói lên một cái lịch sử người Mỹ mà bước vô đây á nó là nguyên một cái di ờ, sản, à, di sản từ thời của Ngô Quyền ha à? rồi hai bà Trưng ha rồi mình sẽ có sau này là đời Lý cũng có Lý Công Quẩn nè đời Trần của Trần Hưng Đạo đúng dạ. không đời Lê có Nguyễn Trãi đây lại à, đốt nhang lại Phật là được rồi, à, đến đời Nguyễn mình có quan Trung Nguyễn Huệ đúng không ở đó phần những vị ngoài đời thì lo phần đạo kiệt lo <laughs> cái quan trọng nhất là Hà Kiệt không có gây quỹ nha thì à, ờ, kiệt, mình chỉ bỏ xoay. mình tự làm thôi à, tự làm chúng ta tự làm à, thôi phần nào trong này nó cũng có những nhà hàng ai muốn vô đây mở nhà hàng hay mở gì á để cho cộng đồng gom về đây á thì cứ việc tự nhiên việc cho cục đất mở <laughs> không tính tiền chỉ cái ly one dollar anh kiệt phải là chay ờ, nó cũng uh, nửa nửa nửa này nửa kia nửa này nửa kia có đạo của đời đâu phải ai cũng tu hết đâu ờ. anh mình cái này là công viên có điều là gì họ có thể lấy cái, à, cái tài chánh đó để họ đóng góp cho cái cộng đồng tức là mình cái này là công viên ở ngoài kia mình à, không có phân biệt người nào biết lại Phật thì biết không biết vô đây chơi cách ở camping retreat overnight thì từ từ họ cũng sẽ hiểu miễn nói chung là mạnh khỏe và vui vẻ là chủ yếu trên nguyên tắc nó là một cái phòng một cái công viên nhưng mà trong cái công viên đó nó là đẩy mạnh cái sinh hoạt à, về tôn giáo giải trí và nghệ thuật cũng như là chỗ mà mình có thể à, ghi lại một số những cái di tích à, những cái di sản lịch sử okay. di sản lịch sử đó những cái đền thờ của những vị tướng nhưng mà cái cái đất thiên này nó ngộ nha tự nhiên ở Houston là đất thẳng không không đâu có cây cổ thụ bự kiểu này mát mẻ kiểu này nghĩa là dầu cho ngoài kia trăm độ vô đây cũng mát nữa <laughs> à, mà nó cách siêu sinh nãy giờ chạy có chút xíu à 25 phút từ, à. từ nhà phong xuống là 25 tới phút tới Bel à, chở chợ Hồng Kông dạ. xuống đây có 25 phút 40 phút này 40 phút ờ nhưng mà nó rất là gần dạ. thì cái này là cũng là cái đặc ăn của bờ trên á Đồ nó là Kendleton Kendleton, Kendleton. nó vừa qua cổng Rosenberg mình là đầu sông yeah. Dạ. còn đi dài tới cuối sông á nghe nói là đất của ông Dương Phạm á là cuối xong ở bên kia nhưng mà không biết dạ, đúng không anh Cali anh Ủa, mà bên kia là đâu phải của mình đó không <laughs> cái này là phải nhờ anh thắng à, anh Hồng cái này á kêu mua bên đó luôn á cái này mà anh biết làm sao nếu mà mai mốt mình dự tính mà mình à, làm những chiếc xuồng mà nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ giống như à, à, trở thành giống như những cái cuộc đại chiến đó ờ. đâu đâu đất của người ta mà tiền mua tượng Phật thôi sáu bảy chục ngàn đô mỗi cái tượng Phật anh đang làm một cái proposal cho này cả triệu tiền tượng á cái đất nó còn rẻ ờ, hơn là cái công trình mình xây ờ, ờ, cái đất bên kia của người ta dân, tưởng mình South West đi gần à. còn những người mà ở phía nọ North là ở Cati nữa hơi xa chút xíu xa, nhưng mà ít số okay trong vòng cũng dạ. một tiếng chơi, đi dạ. chơi thì okay. thêm à, lăm phút nữa trong vòng một tiếng hồ tức là mình tính từ Bel Air dạ, dạ, xuống dạ. đây là phút đúng rồi nếu mà từ Cati xuống gần. Một, hơn một tiếng dạ. nhưng mà ngược lại những người ở phía nam dạ. thì được hơn gần hơn còn nếu như những người lại uh, Dallas đó, đó là, đó xa nhưng mà mai mốt khi mà cái dòng sông này mà nó nó an toàn đó là bảo đảm phong mướn cái công ty à, đóng thuyền ở à, Texas đó vâng. mình làm mấy cái xuồng ba lá cho bà con kẹo <laughs> dạ. yeah. yeah. đúng không ở Dallas lái xe về cũng được Austin cũng được yeah. Dạ à, Mississippi lên đây cũng được những cái thành phố lân cận nó lái xe năm mười tiếng không sao cái điều mà cũng đang mong á là ông thị trưởng mà cho biết sớm mà miếng đất bên kia mà nó available đó ông nói ông kiệt lấy luôn miếng đất bên kia mình làm cái cầu đi qua luôn dạ đúng rồi à, nhưng mà kiệt là người mua đất nha sau này xây dựng gì đó ai bỏ tay chân vô những đại gia ngoài kia thay gì à, mình à, ra đi cũng hai bàn tay trắng cái linh hồn mình đi về đâu và mình là để lại gì cho thế gian cho con em mình á, thì cũng nên để lại một chút tiền lẻ của mấy đại ca thôi mà <laughs> ờ, gán gán giúp mình tay chứ giờ giàu kỳ có nhiều tiền nhưng mà cũng cái này nó quá lớn dạ. xây dựng đâu có nổi à, dạ. kiệt ờ, chỉ lo tượng phật chỉ lo Thật cái chánh điện của phật thôi này mà trong tính của anh kiệt với phong á mà mình hoàn tất á là bắt đầu từ 4 năm cho tới 10 năm mình sẽ xong hết dạ. mà 4 năm tới 10 năm đó thì cái tiền chi ra phong nghĩ là ít nhất là cũng phải từ 4 năm triệu trở lên ừ. cho nên là mỗi lần mình đóng góp một chút một chút một chút mỗi một năm mình anh em mình đóng góp thì nó sẽ lên khoảng cái con số nó lên khoảng bốn năm nhưng mà phần tâm linh thì việc lo nhưng mà phần à, đời á yeah. Dạ. mà để sinh hoạt trong cái đất này á thì à, mỗi Chúng một cái à, nào. một cái hội đoàn nào uh, tự lo thì chỉ cho đất thôi cũng như là ký cái lease cho đất one dollar rental thôi anh <laughs> <laughs> chứ còn giờ việc lo tượng phật việc lo <laughs> chánh điện về tâm linh là việc lo tức là miễn là cái sự mà làm việc ở đây á nó mang tính chất đóng góp cộng cá bự lắm cá lớn lắm cá bự lắm mà nãy cá ơi ô cá bự lắm anh vậy kiểu đó cá bự lắm bác ơi mình đặt cái đây cũng được ông chị bên chị coi cái cây bự nhất có vô trồng là cái cây này nè Là sao không phải cái cây này cái cây đó đó có mấy gì trong đó hả nhưng mà ở đây bóng mát không từ ông chị đó à, ok ở đâu anh lại ok rồi cái đây mát là thịt cho tao đứng ok ông ờ, ông thổ thần ông mới về chỉ kia là ông cứ kêu đặt cái đó đi đặt đó anh sư phụ dạ ừ. okay, ở đó làm chơi rồi cứ uh, theo sự sắp xếp của ngày đi dạ tại mình tới đây là mình nói chuyện được mấy vị đây hết rồi dạ rồi ông kêu đặt đây đi rồi còn mình thì mình đứng bên kia dạ à. em cây dùng ăn được không chị lấy em cây quay con professional á. Mình đứng ở đây đi, chút mình theo ảnh á. có mất năm chị khỏe không chị chị vợ vợ có anh sinh ổng đâu rồi chị ổng bên đây ờ chị ở bên này hả cá nó nhảy lên kìa đã chưa cá lớn lắm cá lớn lắm nếu mà cá lớn như vậy thì không có cá sấu đúng không này bà chị lâu năm ở đây nó sẽ có an hòa gặp lại nhìn nhớ liền mấy con coi nó hình nó miệng nó miệng cá sấu mà cái cá bình thường cái loại đó cái dãy nó cũng dễ sợ lắm à, à, không miễn là sao nó an toàn thì mình tổ chức được những dạ. có cá sấu nhưng mà quan trên là hoài giờ ở tại phòng ông ông kiểu đó tại ông ông uh, hy vọng là ông mình sẽ không cá sấu chị mà yeah. Dạ. ông thổ địa ông kêu em đặt ngay đó tại cái nhà ông là nhà đó ở ờ. còn mình thì mình đứng bên này không sao chút uh, mà mình cứ cúng rồi đây thắp nhang bên đó đem qua dạ. đây thắp dạ. nhang bên đó dạ. à, thắp nhang bên đó trước đi rồi lát tới đây là ông uh, à, connect với mình rồi ông <laughs> ờ, kêu đặt ở đó đi để uh, ngay chỗ đó để uh, hồi nãy cho cá nhảy lên á làm chấm <laughs> ok pha sườn quá không cái go nè nó nhảy đã chưa nó trắng mình mà cha hai dây vàng hả nó là go đó nó go đó hả cái vây của nó nó này là cái vây của nó vậy nó cứng ở đây chắc có cá sấu có không nghĩ đầm lầy dạ, có đầm lầy phải có thì cho nên mình phải dạ, cá sấu à dạ, cá sấu có cá sấu nhưng mà còn alligator alligator nó bự cơ không cũng bự đâu cái sáu bự thôi nhỏ nhỏ dạ. nhỏ lớn gì nó có còn mà là lâu năm thì nó bự vậy thôi chứ có cũng có con bự nằm dưới ừ. chị nó có không, sao hết đó có sáu anh ông sợ sợ rock cà đeo quá mới dạ, sợ gì, gì đấy hả là gì? cá sấu nước biển á cái mỏ ngắn mỏ dài mỏ ngắn á mới sợ gì à? ở bên đây nè mỏ ngắn là thái lan nó nuôi nhiều gùa nhiều lắm á gùa vàng không đó như này nè không ở bên đây ở đây gùa nhiều lắm dưới này gùa nhiều Cua giang, cua đầu đỏ nhiều. Ở nhà chị nhiều khi nó bò lên cái anh xin bắt thả xuống rồi. Rùa hả? À, cái rùa con biển. Ở nhà chị có con nào? Ờ, chị ở đằng ờ, cũng xuống Hà Len đó. Ở trong đó hả? Ngay chỗ gần Chích Hư đó. Em tính mua căn nhà để em khai thế. Dạ. Mua cái nhà khai thế năm mà lấy dốt lại. Nhà của anh Phong là bảo đảm rùa. Cáp ở đồ là ở đó rùa với cáp xích. Nè quý vị, nếu mà miếng đất bên kia đó lại thuộc về cái cao ti khác. À, bên cao ti bên kia à, vậy à. là từ cái miếng sông là bên đây là của bên mình đây là cao ti và dạ, tất cả miếng sông bên đây là của mình hết cái miếng sông bên đó à. luôn đó hả không phải bên đó là à, bên từ đây hả ờ miếng sông là bên kia nữa nè ha có thể ha anh không biết là ở đây cũng báo được cái nè kiến hay dặm dưới ở đây cho nó coi không những không pháo được rồi ha anh đem súng vô anh anh sang bắn, ở trong đất của anh cũng vẫn được ở xương không cái đó đúng cái đó thì mình biết rồi nó đều là gì miếng đất bên kia đó là nó thuộc không phải là phọt ben Vậy hả? À, đó là Warden. Đất Ờ. Warden. Không phải Phật Ben. À, đó là bên kia là Warden, bên đây là Phật Ben, bên kia là ờ. Warden. Em tính đặt bên đây. Không mà đi Phật Ben là để lúc pháo được. Đi qua đi lại. Không mà Warden cũng dễ. Warden thì họ không ờ. chưa có phát triển, nó dễ hơn. Là Phật Ben, Phật Ben đã phát triển rồi, đương ờ. nhiên có nhiều khi nó khó hơn. Còn Warden ở bên đó thì nó lại dễ hơn. Ừ. Đó. Hơi ngoại ô của thằng à, à, tất cả chúng ta cũng đốt hết. Mọi người ai tới đây có lòng rồi đốt à, Cảm ơn ông ổng sẽ lo cho dân thân Ông này á, cũng là chủ đất nhà chị. Tại nãy em ngồi với... Ủa vậy hả? Ừ. Thấy hả? ổng tên là ông A Hồ. Em ở bên Cali á, là em nói chuyện thường xuyên với ổng để em em coi em... Ủa vậy là cái miếng đất của chị luôn đó hả? ổng làm chủ hết cái đó. Wow. Thì ông nhà ông đây nè. Ông là người gì? ông người mọi da đỏ mà tướng ông cao hơn người mình nha ở 7 feet đó. ví dụ như em gặp ông, ờ, em nói tiếng gì tiếng anh tiếng việt trong cái tâm linh đó mình có một thứ tiếng yeah, dạ, mà rồi ổng có ổng vẽ cái mặt ổng gì nào ổng có cái cái ổng đeo cái mão lên vậy dạ, ổng hiền thô à bữa em nói em mua ở đây ổng mừng quá nó mới nhảy kìa đó cá fish đó bự lắm bự bự nhảy ở đằng kia đó cá gon à? đằng cái chỗ mà đặt đầu tiên đó bự bự cá cái à, cá này cá gon thì lấy cái đầu ga nó bơi mặt nước cũng nhờ vòng vòng đó cá trên mặt nước ha thì lấy cái đầu ga mình ờ, đó mốt là nó bự lắm dạ ở đây à, mấy anh chị em cứ tự nhiên nghe lựa cái uh, gốc cây nè ừ. thôi là ờ, đúng rồi đừng có cỡ nha rồi chạy ra không này đi sao sao đấy rồi tự nhiên đi hồi xưa mình sống ở dưới quê nhưng mà thường mình sẽ đào xuống mình đặt cái ờ, giống như dưới quê đất đó từ đâu tới đâu chị vào giờ nó bự quá nãy giờ đi chạy vòng vòng cũng không có quan ờ, sát nổi chỉ biết ờ, nó như vậy nè thằng em vậy em út nó ở cũng gần gần đây nè nó với ấy nó cũng ở Cali qua mua nhà đó nó mua mấy năm mà nó em năm mua à. qua đây năm em ở đây chừng từng hai từng thôi chứ bển em có ba ờ, một đống nhân công với cơ xưởng nó bển mua này em tặng cho dân hiêu tân không có vụ lợi gì hết ừ. vậy à, dân hiêu tân phải cảm ơn Kỳ cảm ơn ông ờ, thổ Địa, Lỗ cảm ơn anh Phong, cảm ơn mà... anh này nè, ảnh là người tìm ra miếng đất vậy hả em trả tiền là chuyện nhỏ không có anh này tên gì, gì? anh này dạ, tên là là ổng là người ờ, tìm ra trình hả là gì dạ, em là à, với anh phong á là ổng là người hiểu được ý chứ là lúc trước cả hai năm nay đi tìm rồi mà đủ chỗ hết em không có đồng ý tại cái những kia nó nóng quá và đồng thời nó không có cây với nó xa Houston quá ừ, hai tiếng thôi em không có chịu ở đây thì mát mẻ thì bây giờ tìm được cái này cái, cái gần là cái quan trọng nhất cái lợi thế của mình là nó gần uh, Bel đúng rồi để cho mình chạy ra chạy vô á không có xa à, cho người việt ra vô là người việt bảo quản cái đất chứ người việt cũng ở xứ ở chỗ này chắc cũng sợ chạy lắm chạy trước đây lắm cho nên việc cứ dồn dập lên bao le bởi vì nó mới đông dữ vậy nhưng mà bây giờ bắt đầu mở xuống đây rồi mở xuống rồi mở xuống rồi bây giờ mở xuống nhiều xuống đây nhiều rồi bởi vì còn lô bắp rồi bên no là có cá sấu Ê, bà bà giới thiệu mình Việt Nam đó mình là ờ, cái ông bầu của là về uh, ờ, ấy cái từ xưa là nhạc rock cho nhạc rock chiếc đó của bà yeah. Dạ. hồi xưa trước năm bảy mươi lăm dạ ông cho dạ sô cô la với bom vô dạ cho ăn thấy mẹ ông ừ. ông ông đầu thọ đó là ông ok rồi chương như vậy chứ giữa ờ. sao nó nhạc sĩ nhà, nhà mà gọi là hiền nhất trong ban CBC là anh Tùng Linh linh ờ khán giả đang đang nói đây à, địa tiên sống chung với người thế gian mình thì mấy mình ăn gì thì địa tiên ăn cái đó những vị thần thì ở đây ông thần ở đây á, là ông người mọi da đỏ ờ, à, ba vị số tiếp xúc với uh, ngài rất là nhiều lần nên mua được miếng đất ngài cũng đang gia hộ thì ngài chọn cái bàn đặt ở đây nơi đây là cái uh, tư gia của ngài đây nè cây này cây ở ờ, chắc là phía trước ngài sẽ gia hộ cho dân Houston cái hộp quẹt này có gì có trong cái thùng chị á quy tụ có mảnh đất dụng con vân uh, dân nước Việt xa quê hơn có mảnh đất chùa vô đây còn người biết không đừng có rót đài da rót nữa thì à, cũng phải cảm ơn ngài cho nên bữa nay kiệt đến đây để nhận đất và làm cái lễ nho nhỏ buổi tiệc nho nhỏ để cảm ơn ngài à, A Hồ mong ngày từ nay gia hộ cho mọi người đến đây an toàn không có tai nạn đáng tiếc cho nên ờ, buổi lễ nhỏ nhỏ nhưng mà cũng là lòng thành ở đây mấy anh chị em cũng không có hẹn mà tự nhiên gom cũng đông rồi nha bữa nay á năm năm năm bình lạnh thoải mái thì à, những người có mặt hiện diện bữa nay hôm nay thì cũng như à, đại diện cho toàn thể dân Houston để mà ra mắt cái miếng đất này để những thế hệ sau người Việt mình có con cháu mình nó có một nơi về ở đây. Được năm dĩa không? Dạ, năm dĩa Biết được uh, văn hóa, dân tộc, lịch sử. Ờ. Ở đây sẽ có nhiều ờ, bia tượng nói về người Việt để cho người Mỹ ở đây á nó có sự phân biệt người Việt với khác người Tàu. Bữa đây lấy cái dĩa này nè. ra đường tưởng ai cũng giống nhau hết. Có dĩa nhỏ nhiều mà con. Không hết rồi. Có có mình có nhiều lắm. Cái hồ thôi. Đây đây. Cái này mình mang cái này đẹp. Dĩa này là perfect này Ồ. Vậy là đồ cúng không mà không phải đủ ăn đủ rồi. Đây là nhà của ngài nè. Đây là nhà của ngài à, bảo quản đó. Ông ở đây. đường vô đây thật sự cũng không có khó nhưng mà chỉ là xe thì đừng có xe ven thôi còn ngoài ra xe ven với xe bốn chỗ ngồi thấp thấp thì vô chắc hơi uh, khó chứ xe SUV thì được hết rồi ờ, những sinh hoạt ở đây chúng tôi tổ chức văn nghệ không mà bên trà trà khô trà khô cái này chảy vô mặt sai cái gì cái ờ, mỹ hạnh con làm đây 15 phút nữa lên nha con dạ dạ dạ chỉ cần con một thứ nữa thôi là xong rồi sư phụ à. thiết cho nó chị nước trà hay là just tea dry tea à, không có trà đỏ that's fine không có trà đỏ không sao quên được không sao trà khô á dạ, trà khô ok thôi được rồi không đủ rồi xin buộc bạn 10 phút nữa không đủ dạ, được that's okay that's the best we do okay dạ. chưa anh đổ đó sao dư hương lan thì nhảy đậm đó con coi coi con thiếu cái gì thôi không con con lấy cái nhang đó rất khó con đó, một có con bịt thì cần khoảng một hai tiếng giá đây đây đây nè nhưng mà cao quá mình phải phó con bịt đâu gần con đây là chị một cái gì á sắp rồi sắp rồi sắp rồi có rồi có rồi có rồi nước rồi ờ Ờ. What's that? Chưa phải là What is that? Nhưng mà trong thùng nó chỉ có cái bật lửa nha. Em ở đây. Khánh Thanh. Được rồi, được rồi. Giữ đi chúng rồi, chúng đã tụng cầm Sư phụ ơi, con đốt nhang, này được chưa? Đó, bị khoan Tiền ờ, bự không có, có tiền nhỏ nhiều. Ok, thôi đẹp đến nghĩa khác thôi. Nữa không? Không được không? Nữa không? Nữa không? Có tiền sẵn à? giờ tiền khả em mới chui cái lồng cái đằng đó hai đằng đó bỏ lớp còn ai mà kẹt á thì lựa cái gốc cây bự bự trở về thời của hồi nhỏ miền nam bữa đi tự nhiên người mình không á chỉ có người đứng canh xa xa được rồi tự nhiên đừng mắc cỡ nha thôi em vừa lăn tới không kịp rồi mình mới cổ này vừa về chị ông hẹn mà gặp đúng rồi thấy đại diện nhân dân anh mấy trăm nghìn người chính thức hôm nay là đại diện là Dạ Có cái bên đây nữa mà, bên, kia ngay ở Richmond Rosenberg đó, chỗ mà khi thầy qua á. Cái nào gọi địa chỉ cho mình chút về cho phone. Mới để lửa, máy lửa cho Mấy lửa ờ, thắp lên hết hả? Đó, có kìa lên hả? Ok. đặt đây thì... em không kêu chị chị nghe được không chị thấy được không ừ, ờ, không thấy nhưng mà chị nghe em nói là được rồi mình kéo cái này đi ờ, được rồi ông ngắn nhủ nhiều mình kéo cái này đi qua đi rồi kéo cấp rồi dần người nào mà người cầm cây nhang đi à, không cũng, à, không cũng là đứng bên kia không mà người nào muốn lúc nhang đốt nhang cái này không ai cũng là chủ đất quyết ai cũng là, ờ, nếu mà có tâm không có tốt nhang thì cầm nhang rồi nhang không lựa nhang ngoài trời nhang này tự đốt thuốc về trước trên núi thì có cây hơn một tát hơn đừng suy nghĩ đừng đừng có, có đi đâu đi mà đâu cũng phải thôi nhưng mà không biết mấy cái hồ biết rồi làm sao bây giờ biết hay đủ thêm người đẹp này để đủ đâu ai, ai đi được chứ không có dám đủ đâu mà mốt vậy anh về làm dọn luôn anh bán nha mẹ đi qua hồ gọi từ 4 giờ luôn cho bách hóa đất này nè. Lo ngủ. Phải có mặt đi phường cứ đi sớm cho Mặt cái trường bên này mà nguyên một cái dàn xe của một Quốc Quyên nó mua cái dàn xe cái thời đến làm làm đấy đó là làm cái thấy chưa dòng mắt cho mình có lỗi hiểu rồi bây giờ mấy người đứng bên đi tại khi việt linh nhắn đi á tất cả dòng linh với những vị thần sẽ quy tụ đây đông lắm họ không muốn lòng phụng người đời mình khi mà họ ấy rồi họ sẽ vô thêm cái dòng đó thì lúc đó người mình mới đi đến đây bây giờ mình đang ở một cái thế giới chặn chút xíu đi rồi rồi ra xa ra xa ra chút không không chị liên không. Rồi ai à, cầm máy quay phim thì cứ việc đứng ở đây. Ai có máy quay phim thì quay quay quay. Quang đâu rồi? Ai à, ai muốn quay phim thì đứng đứng ở xa xa đó quay vậy đó. Anh đó ơi. Anh Phong ơi. Phong ơi Phong. Ai muốn Rồi. Tươi hả? Tươi không? Con ơi, chỉnh anh anh với Kiệt vô đốt nhang cái đi rồi. Mai đốt không? Đốt đứa để đốt đi, đốt đi. Người nào đốt đó, khi mà làm không tôi là mọi người đều đốt được hết. Nhưng mà những người chính kìa, em nói là anh không. Rồi là đúng chồng của bà Tư Bây giờ con bên kia cần cần tỉnh sang càng tốt Dạ nha. Bồ Tát vô Bồ Tát. Cái đó không? Một con chưa?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 quan tham bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô vô lượng chư phật nam mô vô lượng chư thánh thần nam mô vô lượng chư thiên chư thần khắp tất cả các mười phương con Ngô Tấn Kiệt hôm nay có mặt ở Candleton, Houston, Texas, Hoa Kỳ à, đại diện cho um, cộng đồng người Việt tạ ơn cha mẹ và các chư vị đã gia hộ cho dân chúng và những người thiện tâm ở Houston có mảnh đất thiên này để mà làm một cái nơi văn hóa lịch sử của người Việt À, lưu uh, lưu truyền nghìn năm ở hải ngoại con xin cảm ơn các sơn thần thổ địa cảm ơn ngài a hồ đã dìu dắt anh thắng và cảm ơn uh, anh phong chị mai đã tìm ra mảnh đất này cách thành phố Hilton không bao xa mảnh đất này sau này sẽ làm rất là nhiều lợi lạc cho những thế hệ tương lai à, hiểu về nguồn cội văn hóa à, để lưu truyền để nhớ về quê cha đất tổ ở bên bờ đại dương hôm nay à, có một số anh chị em hữu duyên không hẹn mà đến đây cũng rất đông đại diện cho những người ở à, hôm à, dân Houston tạ ơn cho những thế hệ về sau người Việt sẽ hãnh diện nơi này con sẽ hết lòng hết sức tâm trí tài chánh tài lực để uh, xây dựng mảnh đất này được thuận lợi. Cảm ơn tất cả những chư vị khuất mặt khuất mày đang có hiện diện hôm nay. Buổi tiệc tuy đơn giản, à, sau này Thái tử sẽ làm một buổi tiệc lớn hơn để chiêu đãi các vị. Hôm nay chỉ làm buổi tiệc để nhận đất à, có chủ. Đó là tất cả những cư dân thành phố Houston đều là chủ của mảnh đất này mong ờ, các ờ, sơn thần các chi vị gia hộ thái tử mời tất cả các chi vị ờ, hôm nay hưởng dùng những vật của lòng thành của mỹ hạnh cha mẹ các chư Phật đã gia hộ và thương xót bá tánh ở nơi này tìm được cái mảnh đất này anh không thấy đâu nha anh không được rồi Cơ hôm nay à, nho nhỏ vì Thái tử không có chuẩn bị Mong à, Ngài à, quan hỷ Lần đầu và những à, lần sau Thái tử sẽ làm buổi tiệc lớn hơn, long trọng hơn Không có thì nè, ướt Kêu dạ, anh kia đứng rồi ha. Bây giờ mình qua à, nhất đây. À, tất cả mình qua đây mình chụp chung một tấm hình. Nha. Biết chi không? Tại tấm hình này á là tấm hình của miếng đất mà nó chưa xây dựng. Đến mấy chục năm sau tấm hình này nó quý lắm. Những người đầu tiên đến miếng đất này để khi mà nó xây dựng lên mình sẽ không nhìn thấy được cảnh này nữa. Cho nên là tất cả mình qua bên đây rộng hơn đứng chụp tấm hình nha. Như mình là history á anh ha. Thành ơi Cái gì cần lửa là có liền Được chưa? Professional lighter. Đốt, đốt, đốt. Em thấy hả? Cá hả? Youtube của anh Ba Hello, hello Cái này của anh Đúng rồi Rồi cho mấy người kia thắp nhang xong qua đây Thắp nhang xong rồi qua đây nha anh đáng đi đường vòng nha Thằng Trang tao Cái nước. Cái thường nước rồi không vô được. Cái rễ của nó anh nó Cái mép vô cùng mép nói là nơi bên cái em đang đứng cái cái cửa vô thay bằng kinh bằng kinh rộng ngoài xong rồi cái mình xây cái đồi cao luôn đó con xưa lắm rồi nhưng mà bây giờ thấy còn trẻ hơn thời gian năm năm hello anh đó hồi đó là làm bộ dạ, năm số lần năm ngày là chuyện mình mình cứ đi miễn sao mà hòa tiễn ở trong cổng đừng có lạc vô chiếc Việt Nam Airlines hiện giờ bắn vô vụ chị không thấy hả em chỉ là tiên tri cho cái thế giới này nó sẽ kết cuộc là vậy còn cái chuyện chi tiết làm sao à, mấy gì đâu có giờ đâu mà nói rõ em chỉ là lo chuyện lớn không ạ còn chuyện chi tiết à, là, là. Dạ, ông sư phụ. Dạ. Rồi cho tất cả mọi người đi. Mình đứng dọc theo hướng này đi. Hướng này đi, lấy cái bờ sông. Cái này là những người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất thiên để lấy cái hình để mà sau này con cháu mình nó sẽ làm cái um, cái phòng triển lãm của khu này á ok vậy đi nha để cho nó gọn mấy ông nào cao thì đứng phía sau mấy ông nào mà thấp thấp cả tôi á thì ngồi xuống đất còn ở giữa cho mấy bà ok ok được chưa rồi rồi đứng vô đây ờ, cũng giống nha thời xưa Columbus qua tìm Mỹ vậy đó mình làm gì có cục đất không thì bà phụ nữ đứng đằng trước yêu xanh không đất này ngồi quý ngồi xuống mấy ông nào thấp thấp cả tôi thì ngồi xuống <laughs> rồi phía trước ok đứng vô đây rồi đứng vô đây nữ đứng vô đi nữ đứng hàng đứng đi nữ đứng đây đứng đây nè lấy cái bill này cho nó đẹp nha nữ chia làm hai hàng hai hàng đi okay. rồi đó còn ông nào cao thì đứng ở phía sau ông nào lùn chúng tôi thì ngồi phía trước đứng một hàng người cao đứng một hàng con con xin đứng ở ngoài đứng đây đứng trước mình lấy một tấm hình toàn cảnh hết đi rồi chụp riêng đứng sau nha rồi đứng vô em phụ trách chụp chụp anh nha ok rồi vô đây chờ cho bác gì bác bác khắn xong ông vào luôn đủ người hết chị dạ, Hải nên Dũng đâu Đâu anh chị lo ăn Dũng đâu. Hả mày? Hả mày? Bây giờ đứng sát đứng sát vô hết. Bây giờ được bé time này. Phải nhanh không thôi nắng ra. Rồi đứng vô nha, đứng vô nha. Đó đó đứng vậy nè, đúng rồi. Ok. Rồi. Bây giờ đừng có nói chuyện. Bây giờ nha. Chị đứng dậy xong mấy chị đứng ở giữa là có thấy được mặt đó chị đứng ở giữa đây nè đây nè đây là chị đứng đây đứng đây ai cao á đứng đằng xa đó chị đây coi nè dũng có dứng ngồi không cái cách này là đứng đây đó cái loại cái mặt ra vậy nè là được rồi đây anh ngon rồi đứng bên đây đó đứng đằng sau đứng đằng sau cái dạ đứng đằng sau đó chị chị Loan chị Loan đứng phía sau này chị Loan đứng sau chị chị ấy nè mặt ở đây rồi ai á ai thấp thì ngồi chứ không đó đó đó đó vậy đó rồi đó là cái này là thấy hết đúng không rồi con lên con đi con vô vô vô rồi dạ, dạ, dạ, chưa đó rồi mấy ông ngồi phía dưới Thiệt, mấy người phía sau nha cho thấy mặt nha hễ mà ai thấp á, đứng đằng sau là phải là lộ quá nha dạ dạ đó đó cho cái bác gì cho cái à, cô gì cô nói cô vô luôn dạ Dũng Thay phiên nhau chụp nha, để mình có đủ hình. Dạ. Cô ơi. Phiên nhau chụp để mình có đủ hình. Cô qua đây coi. Ok. Ok, im lặng chút nha. Cái cái anh đó đó, anh đứng xích qua đây chùm em. Không, không á Dạ, cái anh đó đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Anh đứng chính giữa. Đúng rồi. Đúng rồi, con đứng qua đây tí, con đeo kiến á. Dạ. Đúng rồi hãy hãy chú đếm một hai ba ở đằng sau nhón giò lên ăn gian chút nha dạ. ok, okay đó rồi nha chuẩn bị nha chú ý nha chờ chờ để dũng make sure thấy mọi người cho thấy mặt nha dạ yeah. ai cũng nhìn thấy được cái ống kiến của ảnh nha đừng lo hễ mà không thấy dũng rõ tức như là chị không có được thấy chị. ok giờ dạ. cho cô in between đúng dạ. rồi ừ. dạ, dạ đúng rồi cái chị kia thấp lắm chị ra ngoài này chị đứng giùm em chị an á bộ xấu lắm sao đứng trong đó rồi đó, đó. đó. đứng đàng hoàng rồi đứng đàng hoàng nha ok nhiều nha ok đừng lo anh này ấy vô luôn đi dạ. đừng có quay nữa dạ. vô luôn đi ok giờ dòm đây nha dòm đây ok giờ dòm đây đừng có giờ dòm chỗ khác cô bỏ cái nón cái, à, cái quạt đi cô bỏ dạ. cái quạt xuống cô đừng có kể quạt. đó kệ kệ kệ cô cô quạt nó mờ cái hình sao không sao ok ok anh thành anh đính qua chút đúng rồi đó quan chút lại đó anh quan chút lại em mới thấy không anh ok đó anh cao no problem anh thành đó ok vậy nha đấy được chưa lại nữa nha rồi đẹp rồi, rồi. giờ phải cho thấy thấy có khái niệm trước xong rồi về mới bắt đầu mới lên cái master plan đúng không đó thì phải cho kiệt có khái niệm trước đúng không biết để chỗ nào chỗ nào đi đi ra tới ngoài kia còn bao xa nữa vậy hả à, nguyên đó. được, được. Ok. Rồi muốn chụp cái không? Rồi chụp đây. Rồi đứng ở đây. Chụp hình. Dạ con mời trước Tiệp lại chụp Trời ơi, gì đó vậy? Tổng phước em. Dạ, dạ, dạ. Em được rồi. Anh Kiệt. Chị em đi. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Rồi, nhờ à, à, tính đi tính. Tính. Tính tính tính chụp chụp anh cái tính. Đây anh, anh Dũng. Anh Dũng đưa mấy dạ. hình đưa đưa đưa, đưa cho tính kìa đưa cho tính chụp kìa đưa tính chụp anh anh chỉ bớ tờ okay. rồi rồi đứng vô rồi Rồi, thank you, thank you. Okay. kiến đó nha con cắm xa đó kiến nó cắn ở nhà mấy vị gom lại đông dạ. thôi vậy rồi tới cho tôi cho bạn trong với anh kìa tự nhiên ngày anh chụp tôi anh dạ, kìa ông cũng có quân lính của ông rồi vậy hả kiếm như bên mình À, chị mai đây có không có được không về lấy cái này nó đi ra tới biển tới biển cái bình loa này nè nhưng mà nó có khúc nó có cá sấu nhiều lắm vậy yeah, dạ, cá sấu nhiều lắm con rành cái này con là dân đi camping rừng núi là con đi vậy bữa nay làm việc làm thành cho nó khổ vậy trời ngang kêu dạ hăng hạnh dạ em có cái rô bầu á đẹp dạ. tại vì không có gửi hình chứ đem ra chạy một vòng về cái biết liền cái vòng xong nó có cho mình chạy không chạy được chứ của, của mình mình muốn chạy mình chạy chứ là cano chạy được hả được nhưng mà em có cái rô bầu đẹp lắm bữa em có mà xây dựng là đừng ở trên cho anh chơi câu cá anh biết đừng cho dạ. câu đừng cho dạ. chơi dạ. nhưng mà cái đó anh phải nói trước để đuổi để ông ta tổ chức ra cái chơi cầu cá là nó kia picnic hay gì mà anh nếu mà em sẵn gặp anh ở đây rồi anh cho em xin làm sao mà tuần sau em bay qua bển đó à, rồi làm sao em lên dạ thì à, bốn số ba là mở cái khúc cái cổng á dạ rồi lên nói à, cứ lên lại cha lên mẹ dạ. lên phật dạ đây không hẹn mà gặp cũng đông á à. chị bích dạ. mặt em mà hả à, hả thì nó sao đó cái trom ha mình nói trom đó đường cái em, em bị giờ anh biết chỗ hả giờ cứ thoải mái cứ vô em biết là không cái nào này cứ. em biết là anh khác không à, bữa nào á đem máy đèo đeo vô bày á lấy tọa độ hết chỗ khu này là biết chỗ nào vậy chút phải lấy cái bản đồ á hỏi à, mỹ hạnh không không cần đâu còn, không nó có cái ranh giới của đất của mình à dạ nếu mà có cái đó thì tốt cái mình biết đồ à. không thường thường á lên Google á nó cho mình cái cái cái khu đất của mình tại nó lòng làm nói sơ mày gần dễ đầu á cũng có thì anh anh anh go home to I. Then mùa nóng chúng ta mình thấy đỡ hơn là ở Beo Le hả? Nó mát bây giờ á, mình có thể mở ra cho ai muốn hôm nay ngắm cảnh cũng được không người ta thích dạ cho tụi em xin tấm hình Dạ. bốn bốn bốn bốn chị ở Cali lại nhiều tên chị bỏ cây dù xuống chị dạ, dạ, dạ bỏ Trời xuống để nắng lỡ dạ. bà chụp giùm tôi dạ. dạ không thật sự á cái, cái mục tiêu của mình là gì miếng đất này nó không phải trời ơi đã đen rồi còn sợ nắng người đen mới càng sợ đen thứ nhất vậy mà chị đòi ra đây là chọt rồi đó đúng rồi đó đúng đó. À cũng như mà đi tắm biển mà bận áo đầm là sai ý vậy phải không anh kia tại vì sao tất cả những người mà vô đây đều phải có một cái mục khi gặp đây á, còn có giờ nói chuyện ở thiên long sơn mỗi thứ bảy thì thấy trăm mấy trăm người không á ờ, biết ở xa ai cũng ở xa hết người thì ở Anasta, à, Monasita, Canada đủ khắp mọi nơi tính hiện với ờ, thu tháng sau đi lên thiên long sơn rồi cái mình thấy ok Houston Houston Seattle gần phải không không sao không có tiếp nhiều lên cái mà tiếp dân ở ở Canada Canada lái xe qua thăm dạ, việc nhiều quá rồi bên Âu Châu nữa Úc nữa ở đây thì bữa có qua bên bển nó có gió mát à bữa nay có gió mát anh kiệt ơi hello một hai cười cười cười cười đẹp quá đẹp gái mà ha hai anh em quen Tôi nhắn anh lên nó like sao điện từ đi là mình mới giờ nó nhiều quá mình không biết sao giờ mình phải làm cái master lên cuối dòng sông, nhưng mà không có không có này là không mát được ha anh anh thắng ông đậu điện có mát rồi tại nước nó chạy tới chạy lui thì mà ông nhà ông qua đó ông cũng đặc biệt còn vậy cây nó rất là đặc biệt đây cái nãy giờ mình nói chuyện với kia thì còn đâu ha rồi đây nhà mình thì những cái đó là những cái sinh hoạt theo là đẹp cái này thì làm cái gì đó chơi gần đây có gì em cam làm con thì không bao giờ giúp vừa cái hình thức cái này cái khen vượt khen bên này giống như cái gì nếu à? mà em mà là ông tên là A Hồ hả ừ. A Hồ không coi luôn mà cái đó mình không mình không quen thôi vậy ha chưa chắc mình đâu phải dưới hai nữa ở dưới đây nó có cái à, là ông thần đất ở đây thì thần đất master plan của chúng ta có cái design giữ cái gì cái gì cái gì chỗ nào xây cái gì cái gì còn những chưa thành xây nên việc mới đặt chân xuống đây dẫn đất mình làm được cái gì làm đấy nhưng mà làm trong cái master plan tất cả các gì đi theo lúc nào đi theo hộ là hộ hai bên chỗ này là cái gì bao ờ, à, à, giờ làm ờ, ờ, bên kia cũng vậy cấm nữa Đói bụng chưa anh Kiệt? Chưa Ủa mình làm cái dòng cây này là mấy gì nãy trong này ờ, xích bên quay chúng cái chân con con con xích bên đây con rồi xong là lát lấy nước mình dội ha cho nó sạch sẽ để à, không có bị tình trạng trời ơi trời cũng 7.000 người vô coi cái đất mình hồi nãy giờ anh livestream á hả ừ livestream dân hiền sinh thì có phước tôi nói không rồi cuối cùng là gì thủ đô nó sẽ về đây mình biết mình đi biết. cái này nó không có thổ tả nha Cali Thiên Long Sơn bị đóng cửa năm là cũng ờ, tội tà đó sau này Ở cái đường này, đi vô cái này là nhà cửa nhiều lắm luôn nó mấy cây xăng hiện tại bỏ phế ra bỏ phế bên ngoài kia sẽ mở ra trở lại cái ừ. xăng bỏ phế ngoài kia trống á là không đây là city nó đã cho giấy phép xây cái shopping center rồi ở bên kia cách mình ở bên kia đó là tụi nó xây 300 căn nhà nó hả không tụi đưa đâu nó xây cách quá lý tưởng 5 phút băng qua bên kia đi quay á không có những cái gốc cây này là những gốc cây tôi thấy là nên là cái khu này của mình dạ. á từ từ á phía bắc tại vì sao bây giờ ta dồn về phía bắc là tại nhà còn rẻ mà KT bây giờ là ở lên tới đây rồi nên ta nhà cũng về phía nam thôi nãy cho em hỏi thăm ở đây có phải là gần KD không? Không, KT là ngược á, KT là hướng bắc. chứ này mình gọi mình là hướng nam, mình là Keratin. Keratin. Sao đồng nào cũng chạy đến gần hết. À, tại nhà tên thầy nhà tụi này lại là 34 phút đi thẳng à, à, đúng rồi đi bên đi thẳng từ từ nhà vô đây 34 phút mà từ ngoài đường vô đây một tiếng qua đây còn chị KT từ lúc đó chị chạy xuống đây hai cái hướng nó khác nhau leo le là ngay đây đúng không leo le là ngay cái trai của phòng KT chị nằm đây bên rồi ngay đây đúng không thì cái miếng đất mình ở đây cho chị chỉ em đi đường tròn phải đi nhà cũng xong rồi. kia bằng dạ cái đó là sugar lake nhưng mà nó gọi là sugar lake ờ, bữa này ở sugar lake là sugar mi con kia thì ở ờ, đường đường cát trắng <laughs> đường vàng. đường vàng đường cát trắng thật sự chưa có ở chưa tính mua nhà trong khu đó mà cái căn nó đẹp á lát nữa nó về á đi ngang trong coi đường đường cát đây biết đường cát này tiếng sugar không nghe thấy ngọt rồi nãy em nãy tưởng đó này rau răm phải không? Phải không? Ờ, sao không có giọng giọng giọng giọng rồi giống giống là giống thôi giống hình rau răm ha dạ ừ. nhưng mà không phải rau râm không phải có dại mà quá trời luôn mà nó đẹp quá cái này tự nhiên mà sao có nhiều quá nó có người trồng chứ không chữ đi đó hả tự nhiên đó cái này mình ngốt về mình bón phân vô thôi mấy cây này nó giống như dừa nước ở những đồng bằng sông cửu long á chỗ lên chỗ nào mình trồng lại mình trồng mình làm một số những cái khu trống chỗ này từ từ chị sẽ chứng kiến ngày ngày khánh thành mà ngày khánh thành lẹ lắm bữa nay chỉ lễ nhận đất thôi với mình cảm ơn à, mấy vị đây gia hộ cho mình tại vì à, bắt đầu sau cái này á nhiều người sẽ biết cái địa chỉ á sẽ tới lui thì cần có cái à, sự an toàn á rồi mấy vị phải gia hộ rồi mình hữu hình mình làm gì làm không bằng mấy vị lo cho mình đẹp ở dòng sông sông Khương là đẹp lắm giống như lời chú Kiệt nói đó, đẹp lắm dạ. còn lễ động thổ khác Dạ con phải dạ, đào cái gì Đợi cho nó hết nhang mới bị phát dạ. Cho cô con Ai muốn đốt cứ đốt nữa đi Dạ Sông này, à, sông chỗ cầu Bến Hải là gì ta? sông cầu Hiền Lương à, là sông Bến Hải hả? sông Hiền Lương là sông Bến Hải. Sông Bến Hải, cái này giống sông Bến Hải quá ha. Mình à, biệt danh là Vĩ Tiến 17 <laughs> nên mình đặt cái sông này là từ nay về sau bà con gọi con sông là sông Bến Hải nha. Là mình không có <laughs> cộng sản quốc gia gì hết, mình là một Đồng dân tộc người Việt về đây để mà phát triển cái à, văn hóa của mình. Cái này là sông Bến Hải hôm nay đặt tên luôn rồi đó <laughs> chết luôn rồi đó lên đây là gì không không bến hải thiếu cái cầu thiếu cầu hiền lương à đó chị này chỉ đang khấn này xong bến hải YouTube nhưng mà hồi 2015 mới lên tới Campuchia Hà đó vậy Việt Nam mình không có thông chung à, này với thằng là thằng Thò hả? Thò với thằng nó cũng Nhưng mà đợt à, mấy tháng trước về bà không có Tên là chồng Nguyễn đó. À, mấy tháng trước có lên núi mà không có duyên gặp. Trời ơi, về đây còn đứng đây nói chuyện được thứ bảy chủ nhật mấy trăm người tuần nào cũng vậy theo ông sáng sao nói nổi ok đó qua ngày thường qua thứ tư qua tới thứ ba thứ tư mùa sương à, đồng, à, tôi anh giờ đặt cái sông này là sông Bến Hải nha cầu Hiền Lương tôi sông đang, Bến tôi đang đặt tên con sông là con sông thôi sông Bến Hải để cho tất cả mọi người Bến Hải gì Bến Hải bên kia mai mốt ông lấy bên kia làm sao Bến Hải được thì nó là sông Bến Hải mình à, mình à, đặt vậy đi ở đây để cho thế giới người ta về ta nghiên cứu sông Bến Hải của Mỹ như thế nào bữa mình gặp ở trên núi trên núi hai bữa xong hút anh này ra biển được mà không là ra biển à không à, này là không này nó chạy nó chạy dài dài ra tới à, ra biển nó phải gặp biển rồi ra đến tầng hả không ra nổi đâu ở đây xa quá giờ tối dạ biển luôn hả cười bây giờ ai đồng ý đặt cái sông này xong bến hải giơ tay lên theo sư phụ hết rồi, rồi ai xong. đồng ý à, anh anh, anh trần nhật phong rồi đặt cái tên sông này là sông thiên long sơn giơ tay lên thiên long thiên long giang thiên long giang hả ừ. thiên long giang Thiên Long Giang, Thiên Long Giang, Thiên Long Giang. Nhưng mà mấy ông rồng á, đám ông đâu có ở không này đâu, nó nhỏ quá. Thiên Long Giang là đúng nhất, là tại vì hay sao? Dạ. Giờ em đặt hai tên đâu có sao? ok từ đây khúc này vô đây Long Giang <laughs> khúc này xong Bến Hải ai nói kiểu gì cũng được thôi là như vậy nha à, bây giờ mình lấy ờ, tên chỗ này đất này là Thiên Long Sơn Houston nhưng mà con sông này đặt cho là Thiên Long Giang rồi trời ơi anh Phong con nhận ổng ăn học giỏi hơn mình cho nên ổng trúng rồi quyết định Thiên Long Giang <laughs> ừ chuyện Long Giang nhưng mà à, nickname của nó là sông Bến Hải rồi hai tên đó, ai cũng có hai tên đúng không dạ. tên chặt tên tổ dạ, ở này Thiên Long Giang rồi Thiên Long Giang nên là chữ Giang nghe không hay bằng Bến Hải không, coi như là gì tên thường là Bến Hải còn pháp danh là Thiên Long Giang rồi Thiên Long Giang rồi pháp danh là Thiên Long Giang còn à, tên thường là Bến Hải rồi quyết định là Thiên Long Giang nha Giang là dòng sông á rồi đặt tên Thiên Long Giang rồi đó là anh chúng rồng ẩn mình trong trong sông hết á cần là bơi ra biển lớn liền không không bà con ủng hộ anh Thiên Long Giang <laughs> <laughs> thiên long giang đi vẫn giữ vẫn giữ Thiên Long Sơn Houston đi anh. Thì cái đó dĩ nhiên rồi, nó đã nằm trong ở ngoài rồi. Nguyên mình bước vô là mình đã làm một cái một cái à, cổng là Thiên Long Sơn rồi. Thì vô đây á là cái con đường đi vô á, mình xây xong mình cắm bảng là Thiên Long Road luôn. không anh cái uh, studio á là coi như trở thành là coi như uh, <laughs> Thiên Long Wood. Thiên Long Wood. <laughs> Mệt hồi xưa đó cái thiên long sơn mà ở cali á là lúc đó kỳ không có đặt là thiên long kỳ đặt là à, một cái tên khác tự nhiên á, mấy ông rồng như vậy nói đặt cái tên thiên long sơn đi rồi là tên là cũng là do mấy vị trên chọn đó nên nhiều người bây giờ nói sao để là Dragon Mountain tại đó có bốn ông rồng ở Cali ông bảo vệ cái núi Thiên Long Sơn á nhưng mà mấy ngày cũng đang ở đây á vậy thì đang vậy chờ đi thì uh, thiên long đợi, đợi gì đợi uh, coi biết mấy ngày uh, cho cái tên gì thì uh, <laughs> cái này chuyện nhỏ mà thì về thiên long giang đi đúng rồi đó đất ở ngoài là thiên long sơn houston nghĩa là không bao giờ bỏ chữ thiên long sơn có chữ houston nữa dạ. chữ houston thiên long sơn mình sẽ làm một cái monument bằng đá cẩm dạ, thạch á để ngoài xong rồi xong thiên long giang đất là houston thiên long sơn houston để nếu mà mai mốt ờ, giống như có cơ hội thiên long everywhere nhưng mà vẫn giữ là thiên long everywhere everywhere rồi cái túi em <laughs> túi em còn không ta mua đất này rẻ tiền nhưng mà xây dựng ghê lắm tiền tượng không bữa giờ tính ra là cả triệu đô á à. mấy cái tượng một cái sáu chục nghìn á tượng phật tượng này tượng kia đá cẩm thạch trắng á mắc tiền lắm phải có tượng thì mình mới mang mọi người về đây vừa à, retreat vừa lại phật rồi muốn làm gì đó là làm yeah. Dạ. thì để một ngày mình có tinh thần vui vẻ chứ không có tượng mình xuống đây thì mình chỉ có ăn uống rồi đi về thôi vậy, hỏi các vị uh, cho xin cái nào để double down một cái đi để mà đủ tượng đắp <laughs> double down hả không về phần đó việc lo không sao về phần mà những cái khu khác á, khi mình có cái master plan á nó sẽ ra nhiều khu lắm có nhà hàng rồi có hội trường rồi có ờ, cái gì của anh phong nữa đó phim là gì đó thì là đó là mỗi một cái ờ, một cái công... trên nguyên tắc mình sẽ có một cái khu sinh hoạt tôn giáo à. một khu camping giải trí à. một cái khu food court food court nữa food đó có tức là nhiều từ nhiều nhà hàng ở trong đó rồi có cái hội trường cho ca sĩ vô đây ca trong những ngày lễ của Việt Nam mình đó. Tết rồi nè có khoảng chừng mấy chục cái cái, cái cạc pin này bỏ đây nè để mùa hè mà đưa gia đình đi nghỉ, nghỉ mát mà muốn camping là ở đây mình có camping ở đây thì à, để gặp để cái quan trọng là có activity cho mấy đứa trẻ lửa trại gì đó để cho thu hút tụi nó về mình à, có thể mua mới chiếc ATV nào mà loại à, safety á <laughs> cho nó do này muốn chạy đâu cho mày chạy đó thì không mình cũng phải có để mấy chiếc ATV chạy, à, chạy rừng á ừ không chạy trên đất mình nãy mình ủi mình làm sỏi đây ông võng đây cũng vui nè nó lạng vòng vòng đây sỏi cái sỏi Ủa sao nãy giờ quay quay đây mà không có trúng này ta hằng <laughs> Cũng né được khoảng một in Chắc mấy gì đẩy là gì Nãy giờ đâu biết cái vụ này đâu Hồi xưa thì đi bên Ấn Độ á mà thấy mấy đứa nít Ấn Độ tội nghiệp lắm mỗi lần mà nó thấy nó canh con bò rằng à, đi uh, tiểu tiện á là nó chạy nó đứng sau lưng nó cầm nó hứng sẵn vậy đó à, là nó nó nó lấy nó ăn rồi nó chét nó vô nhà nó ờ à, ghê lắm mọi người Ấn Độ á đi mấy cái làng quê nó nghèo rồi nó lấy cái này nó chét vô gom mà nhà nó đó thấy mỗi ngày nó chét vô chút thì cái nhà nó vững chắc hơn chút nó qua tới đây nó vẫn đi mua cái này mắc tiền lắm anh Ấn Độ hả? Dạ, nó làm giống như mình mua nhân trầm để đốt vậy đó. Nãy quý vị có biết nói đốt gì không? Đó là đốt cái gì theo Đây nè. của họ. Ồ <laughs> oh, ghê luôn á. Tụi nó quý vụ này lắm. Chỉ có mình gặp mình sợ. chung lại mấy anh à, chị hôm nay ngẫu nhiên mình quy tụ ở đây đường số người đại diện cho à, tất cả người Việt ở Houston mấy anh chị thấy có vui không rất là vui, rất là Đây là tình cài không á không có hẹn không có lên ờ, lịch trình gì hết nha rồi à, cái hình của các anh à, anh Dũng nãy anh chụp á, máu anh sẽ gửi lên trên mạng nữa, ai muốn download xuống nữa đầy đủ mặt mày trên đó hết. cảm ơn chị Kiệt xuống thế gian là, là lệnh của cha mẹ cảm ơn chư Phật với cha mẹ ở trên điều khiển không kêu đi thì đi kêu về yeah, ve yeah. <laughs> tới tới lui lui cái này hả phải không? Ờ anh nói mà để ý nha cái lá, cái lá cũng giống giống. Giống giống. giống. Bồ dạ. Đâu coi thử. Dạ. cây cũng giống thiệt á ha, dạ. ngộ ha. Dạ. cây này giống. Ê, à, anh Phong với à, tán cây này phải giống bồ đề không? Không à, phải anh cây này nó không phải bồ đề Nhưng mà em em em sẽ mang cây bồ đề xuống nhiều Tại vì em có bà chị mà chuyên môn có mấy cây đó Cũng giống ha Yeah. Dạ cái đuôi nó dài dài đó à, mình đó nữa cái này mà mai mốt cái này mùa thu đẹp lắm đó nó vàng ừ. cái này là giống giống cái này đâu em có bán thì cái bồ đề có hiện nhà biết nhiệt độ của Houston là bao nhiêu không ta bấm chính xác rồi mình đứng đây mình cũng thấy ok á không có nóng để mình biết được nó khác ở, ở trong thành phố giờ nước đấy là một bên đâu rồi 85 độ. Hiện bây giờ ở ngoài à, thành phố là 85 độ mà đứng đây cũng à, được. Nó hơi ẩm ẩm nhưng mà cũng có gió. Có cây. 85 độ là như của Việt Nam? Hàng tôi bao nhiêu? Đâu à, độ Việt Nam cũng khoảng around 28 độ. Cũng cỡ 28 độ C của Việt Nam nhưng mà nhờ có nước có gió thua, thua rồi Cũng sao lớn nổi do mà tập trung bình mấy con mình nhiều cái 30 độ C hiện giờ là ở đây là 30 độ C 30 độ C mà có gió có ờ, cây có nước đỡ đó, mấy mốt mình mình làm mấy cái đường sỏi á, dọc theo mấy cái cây á 30 độ C để cho nó có ờ, bóng mát mình trồng cây thêm dọc thêm cái à à, vào điểm tầm tháng ba em đoán thôi em ra máu chín bốn dưới năm cho nên không ra mình hiểu được phần hay của điện xe ba mấy độ của mỹ ba mấy độ việt nam 30 độ miền Nam đó mình bên Mỹ mình dùng gỗ ép chứ